10 triệu bạc cho anh Được không Nếu như anh thua Thì đừng gọi là thằng bài Gọi là thằng cướp đi <laughs> Ê, Ôi, cần, tại sao anh nói như vậy chứ Có cần Được được, được. Ừ. Dạ Hỉ Bốn bộ bài đó Thế nào Muốn rút lui hả Theo quy tắc ở đây Cho tôi kinh bài Được Kinh ở đây 100 ngàn Được Tôi chơi với anh <laughs> Chia đâu nữa rồi Chia thêm ra Ây da, Ây da, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, ai da ờ, sao bắt không vậy kỳ vậy 16 tấm mắt đã cùng một chỗ rồi Chia ra nữa đi Ê Chia nhiều phần như vậy làm sao tính một môn chứ Một môn bài chia bao nhiêu phần Cũng chỉ là một môn bài Ê coi wow. Ờ, Ê, kỳ Sao bài giống nhau vậy quá đi Nút thiệt Anh có một phần được 17 điểm Ngoài ra chỉ có 3 điểm và 4 điểm đó Chết chắc rồi anh bạn à Chia bài đi Được Chỉ một dáng là hạ anh Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi, Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Hình đi Rung đi, rồi đi, Hình đi đi, Bây giờ chơi xì dép không phải là chơi lớn lắm đâu Anh thua rồi đó ở đây có 16 phần bài, mỗi phần 100 ngàn tức là 1 triệu 600 ngàn Ngoài ra anh còn nguyên 10 triệu bạc nữa Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ đó Sư phụ xưng là thần bài Còn anh Michael Trần là cao đồ châu du thế giới ra sức làm việc từ thiện Có thể xưng là đổ hiệp Chú Đạt à, nồi mì chín đục hết kìa Coi chừng nước trong nồi mì ờ, tràn lan ra ngoài hết bây giờ Xong rồi chưa vậy nấu nồi mì gì đâu mà cả tháng trời Sắp dọn ra rồi Có thằng khốn nạn Nè chết đói hả ăn đi Không chờ tới năm sau mới lấy ra luôn đi Ủa đầu mày là đầu gì vậy Đầu người Ờ à. à, Kỳ giấy số này sổ rồi đó Để tao dò coi 18 Chê Lần nào cũng chỉ trúng có ba con số thôi Nè nè nè nè Tin à Khoan ăn đã khoan ăn đã Mày dùng công năng đặc dị mày chà dùm tao đi Cho tao trúng hết sáu con số đi Làm ơn Nói 100 lần được mà Số tiền dùng công năng đặc dị lấy được á, là chỉ dùng về từ thiện thôi Nếu mà đem ra xài lần thứ nhất á Khổ sở Lần thứ hai thì nằm ngoài đường Lần thứ ba thì mất mạng Ê cái lần thứ nhất tụi mình đã sòng bạc ăn được tiền bị người ta đánh thì đúng là xui xẻo rồi nếu mà không như vậy tại sao lần trước ăn 10 triệu bạc đều dùng về từ thiện hết nếu lần này còn dám lấy tiền xài nữa hả chắc chắn là nằm đường đó Tao không ra đường làm sao tao nằm ngoài đường được chứ Như vậy là chú không tin tôi ừ. Lần trước quyên tiền còn dư bao nhiêu đây nè Cô Dương tin à Có chuyện gì đó Tụi mình còn mới chung một nhà Chuyện này có lợi cho cô nè Tối nay khỏi đi họp đêm nữa Anh nuôi tôi hả Đúng vậy Tất cả số tiền này cho cô nè Chỉ cần cô chung chú ấy thôi Chờ à, anh phát thời rồi à ừ, Đâu phải ừ, Tôi thấy thèm cô đó <laughs> Đi đi Đừng có tổn phí tiền giờ mà Phải rồi mau mau đi Sao liệt quần lót được không xuống đây hoài vậy Nhà không có đàn bà sao Hè Tina Tụi mình là hai chú cháu cùng nhau đi tắm đi Nè dạ, anh đi đâu vậy <laughs> Mạng lớn <laughs> Thiệt là mạng lớn quá Nằm đường mà Bây giờ tin chưa Chưa đâu Chưa tin đâu à, Nằm đường mà Cái gì vậy? Nằm đường mà Chú té tôi cũng té Nhưng mà sao giờ chú giấu người Ấn Độ cái gì Mỗi người có vài chỗ đặc biệt yếu nhược Tao thì chạm vào cái đầu trước Mày biểu tao làm sao đây Biết làm sao đây Bây giờ chú bảnh vậy mà tôi đâu dám nói gì đâu Chắc chú không ăn đâu Ê ừ? Tao có kế rồi Chú ăn mì sao kỳ vậy Kiểu này tên gì đây Cái gì Kiểu này là do tao sáng chế ra Mày học có được đâu Nè tin nè à, Nghe tao nói đây Hai chú cháu mình ở tài ba như vậy Có lý gì mà chịu khổ ăn cực bị hoài Nè Tuy rằng số tiền mà mày ăn được Mình cũng thể lấy đi xài Nếu đã như vậy rồi Thì mày học thuộc cờ bạc chính thức đi Tới chừng học thành nghề rồi Mày sẽ kiếm được rất nhiều vàng bạc mỹ nữ xa hơi nhà lầu Đến năm 97 bọn họ chạy hết Thì chú sẽ trở thành đại tỷ phú rồi Hay lắm hay lắm tôi làm Trịnh Du Linh Trịnh Du Đồng mới đúng á Ờ à nhưng mà tôi học với ai đây thần bài hả đúng như vậy rồi ừ, học với thần bài nếu mày làm được học trò thần bài chừng đó mày sẽ thắng là tất cả đối thủ của mày mày nuôi tao được rồi chú đạt à. tôi đã có nói nuôi chú à. mày không hoàn hành sao có nghe nói tôn chú là cha tôn thiếu là mẹ không Tôi chỉ nghe là thân cha thân mẹ không bằng thân mau chủ tịch thôi Nè ngoan đi Nếu mày làm được đồ đệ của thằng bài Thì mạng sự như ý mà Chú nói thì dễ mà sao làm đi Viết thơ nói với ông là tôi ngưỡng mộ ông kêu nhận làm đồ đệ hả Bây giờ đâu còn viết thơ quay mùa như vậy nữa Dĩ nhiên là phải quay video rồi Vô cái gì Video tức là thu hình Thu người cũng vô ích thôi Tụi mình đâu biết thằng bài ở đâu chứ Đúng vậy này Tinh Mày có thể ngó xuyên qua tường mà hay là mày dùng công lực xem xuyên tường xem à, thần tài ở đâu bây giờ nhưng mà chắc chắn là thần bài không ở gần đâu chắc là ở xa lắm trừ khi là phải dùng thiên nhãn thông nữa <laughs> anh là ai vậy tôi là thằng tinh mày làm gì vậy đừng có cho dây thần kinh cặp mắt bị căng thẳng mày làm tao giật mình tao hết hồn à bây giờ bắt đầu ờ bắt đầu hả thế nào thấy được cái gì tôi thấy thần bài rồi thần bài bây giờ ở đâu ở mấy đang chơi bài bây giờ ở chỗ nào Ê, làm gì làm gì vậy không có gì ngó cái gì có thần mày ừ, ông đang làm gì làm gì thần mày đang mang đôi giới có vòng ừ, chuyện gì chuyện gì vậy có người bắn súng đạn bay vào vào sau đó không thấy gì nữa đừng sợ đừng sợ mà dùng tin nhắn thông xem lại coi ê bộ chú tưởng tôi là thằng thánh hay sao lâu lâu mới xem được lần nữa vậy tính sao đây À được rồi, tao nghe người ta nói đệ tử của thần tài sắp tới Hồng Kông rồi Tụi mình quay một băng video rồi nhờ anh ta giao cho thằng bài được rồi Như vậy được hả? Cứ quay thử đi Bắt đầu nha Kính thưa thằng bài sư phụ của tôi, tên tôi là thằng tình. Cái lúc tôi 3 tuổi đã qua Macau, khi 4 tuổi đi vô casino, 5 tuổi thì cờ bạc thành tinh, 6 tuổi đã học người ta ra ngoài kiếm ăn, không ngờ đến 7 tuổi thì thua tán và bại sản. Năm nay 27 tuổi vẫn chưa làm ra trò trống gì, cho nên bây giờ muốn thân bài nhận tôi làm đầu đệ để học biết một ngày phòng thân để mà có thể. Mày kéo ra ngoài có ý nghĩa gì? Tôi muốn dọa thằng bài cho tao biết là tôi quay đó mà. Mày dọa tao chơi đâu đâu mặc lại đi. Ờ. Làm lại nha. Nè, hồi nãy mà nói làm bẩm vậy không có được đâu. Ráng hết sức rồi. Mày ráng hết sức đi. Cho tôi cơ hội nữa đi. Không còn cơ hội đâu, để tao làm thử cho mày coi. Được, mình đổi chỗ qua đây cầm máy đi Ờ Từ từ ngóc cái đầu máy lên Chụp vào cái đầu tao để mà coi Biết rồi Action Thần bài sư phụ đại nhân Kính thưa ngài tiểu đệ là ma Latin Nè chú à Chú đang chú đang có thai à Đừng có giỡn mà tập trung tinh thần đi Tiểu đệ ma Latin 27 tuổi rồi Không có nên thân gì hết Rất may tâm địa của tôi là một người tốt Xin cầu sư phụ nhận tôi làm đồ đệ cho tôi có một nghề phòng thân ừ, Sau này xong phai giang hồ giúp người yếu đuối Phục vụ xã hội Hy sinh vì nước nhà ừ, Vì tự do yêu tự do Tự do muôn nam ừ, Tự do muôn nam Tự do muôn nam Cut Very good Very good Very good Ok Ok <laughs> Ok Có thể gửi bằng này Gửi bằng video gì Bây giờ mày bái sư là tao bái sư đây Làm một lần giống tao đi Ờ oh. Tôi nghĩ là không được đâu Có lẽ là có cả ngàn băng video quay giống như vậy Gửi cho thằng bài rồi đó Thiệt hả? Tụi mình phải làm khác cho người ta Phải bảo hiểm lần đi bảo hiểm? Ừ. Hôm nay Tôi tới phi lưu tân của tôi Đi ngang qua chợ Nghe thằng cha bán cá nói là Có một anh bạn tên là thằng bài Chính là ông đó <laughs> Lúc đó tôi giật nảy mình lên Té ra thật tức cười Quý huynh thế gian này Lại có người tự xưng là thần bài Tức là coi tôi không ra gì cả Nè tôi tên là Thánh Bài đây Khi mong chơi phép phải đeo mắt kính Về tinh thể ẩn hình Tôi không làm vậy được đâu Vì tôi ngó siêu qua bài Cái đó gọi là công năng đặc dị Ở đây có ông Tam Tôi chỉ cần chà nhẹ một cái Lập tức sẽ biến thành tấm Một tấm ếch nhằn nhèo Là bởi vì tôi chưa phát công Khi mà tôi phát công thì biến thành con chim sẻ cũng được Ông nghĩ tôi nói chuyện bá láp đó hả Tôi nói ông mới là bá láp đó Ngó cái gì nếu mà ông không phục với kiếm tôi đi Chúng mình cùng nghiên cứu với nhau Dĩ nhiên nếu mà ông chịu bồi ổ với tôi một triệu mấy trăm ngàn á, Thì chúng ta khỏi nghiên cứu cũng được Ngó cái gì chứ Muốn không ngày không trả tiền hả Ghi cái số điện thoại Hồng Kông tôi đi ba ba bốn năm sáu bảy tám ba ba bốn năm sáu bảy tám Đồ đi Dân mặt một năm Anh đã học hết kỹ thuật cờ bạc của thần bài Lời đồ danh hiệp là đổ hiệp Anh giỏi thiệt ừ, Cảm ơn Lần này chúng ta về Hồng Kông Để tránh những sự rắc rối không cần thiết Nên cuộc hành trình Đều do ông Thượng Sơn sắp đặt Ồ vậy thì tốt lắm Không có ai biết được tôi là đổ hiệp Sắp tới tôi sẽ mở một buổi họp báo chí Giới thiệu cho dư luận biết anh và kế hoạch của chúng ta Phải rồi anh Trần Căn nhà này thoải mái chứ Ấy ờ, Tôi muốn hỏi ông đó Tại sao lại mua được căn nhà này giỏi quá vậy Nhà này hồi trước là của người Ấn Độ đó Ông ta thường thả cho cắn tôi Lúc đó tôi rất nghèo Tôi ở trong căn nhà cũ dưới căn nhà này nè Mỗi đêm tôi đều nhìn lên căn nhà rộng lớn này Rồi tôi nói với người bạn gái của tôi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ đuổi hết bọn này xuống dưới kia để một mình tôi ở trên nhà này. <laughs> Quả nhiên đã thực hiện được mộng đẹp. Ai mà biết cố gắng kiếm tiền á thì không có chuyện gì làm không được đâu. Căn nhà này hồi trước là của người cư Kuwait. Sau khi Iraq xâm chiếm cư Kuwait, anh ta bị phá sản cho nên tôi mua được đó. Ồ. Oh. Alo Được rồi Em qua đây đi Nè Ai vậy Long Cửu Long Cửu là ai vậy Tôi là Long Ngũ Nó là Long Cửu Đón coi nó là ai Kỳ lạ quá Nói chuyện rất khó hiểu Không hiểu Nè nè nè Có hộp đêm của Nhật Bản hay không hả Dẫn tôi đi uống rượu nha ừ? Sư phụ anh dặn À Kêu tôi đừng dẫn anh vào chỗ ăn chơi như vậy Và không nên giới thiệu bạn gái cho anh Để anh khỏi bồi nhọ hai chữ thần bài <laughs> Tôi thử ông đó thôi Quả như là bạn thân của sư phụ tôi Không phá hoại chút nào đến danh dự của thần bài Tôi có chút việc phải về Anh có chuyện gì nói với Thu Hà tôi được rồi Dạ Sayonara Dạ Sayonara Alo Tôi muốn kiếm thằng Qua Đại ca, đại ca đó hả? Phải rồi, phải rồi <laughs> Nè, nhà của tao sao hả? Dưới lầu cho tao mướn rồi Trên lầu thì để dành cho tôi ở Ồ Nè, nè, nè, nè Mày lập tức gọi bạn gái của tao tới đây Bây giờ tao ở trong nhà của người Ấn Độ ở sườn núi Mau lên nha Bạn gái của anh lấy chồng rồi Lấy chồng rồi à? Tôi mới quen một bạn gái rất là xinh đẹp đó Hôm nay cô rất là ngưỡng mộ anh Để tôi điện thoại cho cổ nha <laughs> Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng mà Bye bye nha Ê Tránh ra Không được vô Cái người là gì? Đánh ra <laughs> anh chắc là sư huynh của tôi là đỗ hiệp chứ gì em là đỗ thánh có chuyện gì tôi nghĩ anh và sư phụ đã nhận được à, cái bằng vi video à, video cái người có tài như tôi chịu làm đồ đệ của sư phụ của anh thì ngoài việc chúc mừng ra tôi không biết nói gì nữa ha chúc mừng nha ha, chúc mừng chúc mừng hey. dạ ngồi đây đi ừ không biết là sư phụ chừng nào mới về tới hả à. Anh thì là kỳ khôi quá cứ ngó đâm đâm người ta hoài Làm cho người ta bối rối Tuy làm nay tôi mặc áo đẹp lắm Phải rồi Không có gì đâu à. Ê, Nè Làm gì vậy Làm để cho đối thủ đừng biết mình đang suy nghĩ cái gì Chuyện gì tôi đang suy nghĩ gì Mày suy nghĩ gì làm sao tao biết được Mày muốn biết hỏi tới chuối đi Ờ à. Chỗ này tuy là rộng lớn thiệt Nhưng mà bố trí cũng khá chứ hả Nhưng có một điều là không phải ai ai cũng có thể cầm được một tấm ách Giống như vậy đâu Bồn mắt à Quý vị khán giả <laughs> Năm đứa thú đây <laughs> Giỏi thiệt, giỏi thiệt Nhưng mà các anh đã giỡn chơi lâu lắm rồi Khoan đã Lần này tụi mình đều xuất sắc cả, không phân thắng bại à. Tôi nghĩ là chúng ta nên chơi ăn nó đi Nếu như tôi thắng anh thì lập tức dẫn tôi đi gặp sư phụ còn nếu mà tôi thua anh thì Về sao đừng có tới làm phiền tôi nữa Muốn chơi sao hả Mỗi người lấy lái con người nào lớn đi Ok Anh là khách nhường anh trước Hả Mời phải biến tấm nhỏ nhất cho mày mới được Lật bài đi Hình như là hôm nay anh không được hình lắm Gì hả <laughs> Cho dù anh có may mắn đi nữa chưa chắc thắng tôi đâu Tức là khó mà không thắng được anh đó hả Hứ. <laughs> Lá bài của anh ở đây nè Như vậy mà cũng cho anh đổi được tấm bài à Lợi hại thiệt Như vậy cũng cho anh biết được tấm bài Công năng đặc dị của anh cũng lợi hại thiệt Nhưng chỉ là tả đạo bằng môn thôi hay da quá khen quá khen nếu sư phụ thần bài mà nhận được tụi mình làm đồ để nhất định là vui mừng lắm vui mừng lắm <laughs> à, vui mừng gặp hai đứa bay sư phụ không có ở hồng kông xin chào nha Ê, có chuyện gì đó À không Hai người này chơi ảo thuật đó Đợi gặp sư phụ nằm dạ ở đó không có chịu về Nếu mà tôi không gặp được sư phụ tôi không về đâu Đúng rồi, đánh chết tôi cũng về Không khó đâu Huh. Đuổi người ta về phải dùng phương pháp trực tiếp nhất gì cũng đắc ý sao Còn dám tới nữa à? Tôi là Khỏi cần giới thiệu Theo tôi Nè Xin cô đừng có làm ồn nha Cô rón ráng đi lên lầu 2 Căn phòng ở chính giữa có một cái giường tròn Cô muốn tắm rửa sạch sẽ thì cứ tắm rửa Để tôi đi rót một ly rượu cho cô nha 喂，哎呀，wow. <laughs> Trong giới đàn bà cô là người đấm đá giỏi nhất đó Đủ đối phó những kẻ dâm tặc như anh Chưa chắc là như vậy đâu coi nè Chuyện gì vậy Anh ngủ Đâu có gì Ờ Hả anh ngủ E tôi tên là Cửu Long đó Thanh tra cao cấp Bộ Chính trị Hồng Kông Lần trước nữ hoàng tới nó làm cận vệ đó Chỉ nhìn là biết liền à Mặt mày của hai người đều dữ tượng Ảnh là đệ tử thần bài Tên là Ế nè nè <laughs> Tôi tên là Michael Nghe em tài ha <laughs> à, Cô tên là Long Cửu hả Có tên Mỹ không vậy Khao luôn Khao Khao luôn <laughs> Kiểm điểm lại việc xảy ra lúc nãy Chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi Tôi không phải là loại người như cô tưởng tượng đâu Tôi là loại người cao sang rộng rãi Thoát tục đó nha Đại ca Hả Nè đại ca đại ca à. Cô nàng tới đây nè Frantic à? Nói xong rồi đó tối nay cô ngủ lại đây Ngon lành lắm đó đại ca à Anh là hạng người nào Ê lại trở lại chỗ này Mày không sợ nó dùng lựu đạn hả Cho nên phải nhớ là đừng có dùng vũ lực nha Lần này đến đây để mà tranh thủ nói chuyện tụi nó thôi Nói chuyện Tức là thanh toán nhau hả Không có phải vậy đâu Một lát nữa mình làm cho tụi nó hỗn loạn xà bằng lên Ăn không được ngủ không được Cho tụi nó tự động ra nói chuyện với mình thôi Phải rồi Đi Đáng cười hay không hả Khai hứa rồi đại ca Nè Có từng nghe chuyện Tiếu Lâm đó chưa hả Không có Tôi chưa nói mà Từ xưa tới nay tôi không nghe chuyện Tiếu Lâm Có cá tính Nè Tôi rót rượu cho coi nha ừ. Ờ, ừ, ờ, ờ, xin lỗi xin lỗi nha xin lỗi excuse me sao có này biết đi vậy hả à, để tôi tôi rót lại cho cô nha đâu phải chắc cái bạn này nghiêng thôi hôm nay tất cả phải cẩn thận nha hai người tới ban sáng chắc là có mục đích bọn họ không chịu phục đâu ê nó nói hai đứa nào vậy là tụi mình đó ừ, nghe rõ rồi <laughs> Hai đứa nó hôm nay sợ đến rung cầm cầm Chắc nó không dám tới đây nữa đâu Phải không Nghe như vậy Thôi đừng có nói tụi nó nữa Chúng ta ăn cơm đi Ngon thế tôi Ngon thế tôi Ngon thế tôi Ngon thế tôi Nói tóm lại chắc chắn là ngó không thấy tôi <laughs> Ngó không thấy tôi Ngó không thấy tôi Chắc là tụi nó đã chạy đi rồi <laughs> Sao biết mình nói gì chứ Có phải là nghe thấy mình nói chuyện hay không vậy Đúng vậy rồi Nó là đệ tử của thằng bài Hầu lúc lắc nó cũng nghe được mà Tất nhiên nghe tiếng động rồi Ờ à. Nè nè Hồi nãy tụi mày mặt đối mặt Mày ngó tao tao ngó mày Tại sao nó không thấy mày vậy Bởi vì lúc đó tôi đang dùng một chiêu cao cường Ở trong công năng đặc dị à? Tức là thôi miên Làm ảnh hưởng tới điện ba trong đầu của nó Cho nên không có ngó thấy gì hết á Nè còn nhiều lợi hại hơn nữa đó Có nghĩa là khi tôi phát công Tôi có thể làm cho người ta nảy ra nhiều ảo giác à, Thiệt sao Nè mày làm thử coi à, Chú là con cho cái Chú là con cho cái à, Chú là con cho cái ừ. Nè đại ca Anh đi thay sư phụ cả năm rồi Chắc là anh biết biến ba tấm bài phải không hả Nè bây giờ anh dạy tôi đi để tôi ra ngoài kiếm ăn chút mà Ba Hơi, lại biến không có đường nữa rồi Tao đã theo sư phụ cả năm rồi Chỉ học được ngày có 90% thôi À Thì ra biến tấm ba này là cảnh giới tối cao đó Bây giờ tao biến 10 lần Chỉ có một lần mới biến được thôi Sư phụ nói tao là không có biết tập trung Cho nên không có thể biến theo ý muốn của mình Khó gì sao Phải đó Yeah, chỉ biết những kỳ thuật khác cũng đã thắng nôi đây rồi Nè, cho mượn chút xài chơi đi mà Cho mày mượn hả Tao còn nghèo hơn mày đó Sư phụ đã chỉ dạy 95% số tiền đã ăn được phải làm việc từ thiện Chỉ có 5% là bỏ vô túi thôi Wow, vậy 10 đồng lấy 5 cắt hả? Đúng vậy, cho nên mới bị nghèo Cẩn thận nha Hả? Hay da à? Sao không xuống đây sớm chút chứ chuyện gì à, Không có gì Chuyện lúc sáng nay tôi cảm thấy rất là ái ngại ở trong lòng À Tối mai có rảnh đi ăn cơm nha Ngày mai tôi phải đi với tổng đốc phu nhân qua thăm viếng bên Đông Nam Á Ồ Vậy thì đúng rồi Vậy cô cần phải coi trọng đêm nay hử? Tôi đã có gì hôn phu rồi Anh đi về đi Cảm ơn Không nên có cái cảm giác bị hắt hủi phải giữ gìn phong độ Được Tôi cho mày nếm mùi áo giáp một lần Bộ anh giận em thiệt đó hả Đâu phải Nếu không thì trở vô phòng đi Là cô kêu tôi đó nha Mau lên đi Ok Tặng cho cô nè Em thích nhất là hoa tươi Hé nở rất là tươi tốt Cô thích thì được rồi Bởi vậy chúng ta phải luyến tiếc đêm nay chứ ừ. Đừng có làm như vậy Đi tắm rửa trước đi Vậy bây giờ em đi tắm nhờ Em trở lại mau lắm Được rồi đi đi Hay là lên giường chờ em đi Ok Anh làm gì vậy? Hả? Ờ. Anh ở đây làm gì vậy? Anh có biết là anh vô lộn phòng hay không hả? Hả? Anh có biết là anh đã nằm trên giường của người ta rồi hay không? Nếu mà anh thích nằm giường của người ta tôi dâng hết cả căn phòng này cho anh Cái thế giới này sắp biến đổi rồi đó Đừng có tưởng rằng mình là sát thủ có thể vô phòng của người ta nha ơi là khách lại muốn làm chủ Hả Rõ ràng đã vô phòng của Long Cửu rồi mà Không lẽ gặp má Anh ngon không thấy tôi à! Anh ngó không thấy tôi Anh ngó không thấy tôi Anh làm gì tôi không có được Làm gì tôi không có được anh ngó không thấy tôi anh làm gì tôi không có được anh ngó không thấy tôi ngó không thấy tôi ngó không thấy tôi ngó không thấy tôi đâu á ngó không thấy tôi ngó không thấy tôi ngó ý hai anh lập tức về ngay nếu mà để tôi bắt gặp hai anh nữa sẽ kêu cảnh sát bắt tụi anh đó Chúng tôi tới đây để bái sư thôi Sao đối đãi chúng tôi vậy chứ Anh nói đủ chưa Tôi phải nói Thế nào tôi cũng phải nói chứ Dù anh đánh chết tôi Dù anh móc mắt tôi đi Dù anh cắt cổ tôi Đấm vô ngực tôi Đâm tôi Không được không được đâu Nếu như mình không nhận lời tôi Thì cả đời cả kiếp này tôi quỳ ở đây Tôi quỳ đi cho tới chết mà tôi à, tôi không Nhận lời đi Các anh nằm giả đây à Mặc kệ tôi nói đi chúng ta đi vô nhà làm ơn làm phước đi mà nè làm ơn giúp tôi đi mà ừ, không là tụi tôi chết mà làm ơn làm ơn đi làm ơn làm phước có giúp tôi đi mà nào không chết về chết liền làm ơn giúp đi làm ơn làm ơn đi à. À. đi mất rồi tôi biết nè quỳ ở đây tới sáng sao quỳ chứ à là đố kỵ với tôi thôi cho nên chúng ta phải biết nhẫn nại nếu như mình có lòng thành á nhất định là sẽ cảm động người ta cha nuôi Saddam Chuyện khiếu nại đến khu bệnh viện thế nào rồi Chưa xong Ông Trần Xin lỗi nha Chúng tôi đã tận hết sức lực rồi Nhưng vẫn bị bắt bỏ Khi tụi mày chưa vô đây Tao đã đoán ra rồi Tội danh ngộ sát mà Cao Tiến Hải tao đã thành lập bỏ tù 5 năm Ta không cho nó được yên đâu Thần bài cao tiếng Bây giờ rút đầu với con rùa Lén lút qua bên Nam Mỹ hướng lạc ở đó Muốn kiếm nó cũng rất khó Nhưng nghe nói đồ đệ của nó là thằng dao nhỏ Đã tá xuất giang hồ rồi Nó còn có một biệt hiệu tên là Đỗ Hiệp Trước tiên chúng ta phải trừ khử nó Vậy mày muốn Chẳng những tôi muốn thân bài Thân bài danh liệt Mà phải cho nó một nhát Dùng tên của nó Đi lừa gạt những tỷ phú ở Đông Nam Á Cha nuôi Nghỉ một lát cũng được chứ Mệt thế mồ đây nè Không có cần quỳ hoài như vậy đâu ừ, Phải quỳ thôi Ráng chút nữa đi Không chừng tụi đó muốn thử thách nghị lực chúng ta đó Vậy mày quỳ đi Tao đi ăn sáng đây Ăn xong tao mua gà chân đế cho mày ăn thì sau này không có nuôi chú đâu ừ, đừng mà có chừng à, có kiếm hồn đạn chạy vào đi tụi em trọi cho anh Chưa tới Tết mà Sao lại đốt pháo sớm vậy chứ Đâu có phải Hình như là tiếng súng đó Tiếng súng giả thôi Giả hả Đâu phải vậy Bắn lụng cánh cửa kìa Hả Sợ cái gì chứ Chỉ là bể cửa thôi Chú còn nguyên mà Chú có hiểu tôi nói gì không Hả? Làm gì vậy Nè nè nè Rách đau của tao rồi Rách đau tao rồi Dạ thôi mà Chú có đau không hả <laughs> Đau chứ Như vậy chứng minh là họ đang thử thách chú đó Sao họ không thử thách mày Hả? Chú nói đúng Tụi mình chạy Có súng không? Có Có sao? chạy mau đi Hey. thuốc mê cho nó đi Để nó sống không chừng có lợi hơn Dạ Hãy trượt xuống mau lên Tôi dẫn các anh tới căn nhà của tôi ở hồi trước <laughs> Ở chỗ này nè Cái tay chú sao rồi Đau lắm Đại ca Sao có nhiều người rượt giết anh vậy Anh có cái thù sao Chuyện gì mà dữ vậy Tôi đâu có biết được hey, Tôi đừng có nói nhiều nữa vô trong nhà đi Nè Làm gì vậy Tinh thần của anh đang rất là rối loạn Sao anh biết Ngón tay tôi chạm vào đầu của anh là biết anh suy nghĩ cái gì Chạm vào miệng của anh là biết anh ăn cái gì Chạm vào bàn tay của anh là biết anh sợ cái gì Nếu như tôi chạm vào Ê, điên à Anh ta tin đó Quá Quá Ê, nè Anh còn tới nhà tôi kiếm tôi để làm gì nữa chứ Tôi đã bị phá sản rồi Tôi ở dưới chân núi anh kiếm tôi làm gì nữa hả Anh ở chỗ này hả Nhà này là nhà của tôi đó Đâu phải là nhà của anh Đẹp ca ta đấy ta ta ta ta ta ta ta ta ta lúc nãy có người kiếm giết tao để tôi gọi điện thoại đã điện thoại này là của tôi cho mượn không được sao tầng dưới con ta muốn rồi tôi ở trên tầng trên đó. ở trận cái điện thoại mà đừng mà tôi không tin là tôi không trả được chú Nè Có tin tức của Long Ngũ hay không Cảm ơn nha Làm phiền các người Cảm ơn Kiếm được không Được không Đã kiếm khắp nơi không có thấy anh Ngũ Hả Cả ông Thượng Sơn cũng chết rồi Chỉ có ông mới biết được địa chỉ của thằng bà Chết rồi hả Phải rồi Tại sao nó lại theo dưới anh và Long Ngũ vậy Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai Tôi có một cách tìm được Long Ngủ Mà không biết anh tin không Tao biết tao biết Mày dùng thiên nhãn Long Sai rồi Là thiên nhãn không Tôi thấy con quan bà Có chiếc xe đang tiến tới Đúng rồi Long ngủ trong cái xe đó Có hai người lấy cái bao chụp di đầu anh ta được khiêng đi Tuy là anh Long Ngũ đã bị xỉu đi Nhưng mà vẫn giữ được phong độ lịch thiệp lắm ấy da thằng nào đánh đập Là tôi Cái ba đó tên gì Là Mộng Là Chỗ này Anh đây rồi Vô đi Vô đi Sư huynh à Khoan Gì Bộ mặt của anh vàng hết rồi biết không vậy Đâu có đâu Không phải tôi nói cái mặt của anh vàng đâu Mà cái mặt của anh bây giờ dễ bị người ta nhận ra Vô đó là bứng dây động rừng đó Đúng rồi Hay là chúng tôi dùng đó trước nha Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ la lớn lên Được Anh ở đây chờ Biết rồi muốn gì vậy Anh có gì Ở đây cái gì cũng có Ngũ gia vị 24 vị sữa bít ta trộn vào Sau đó cho cái trứng rượu khuấy đều lên Và nhỏ thêm một vài giọt mực nữa Có không vậy hả Có Ở đây mỗi người ly Tôi đẩy Dạ Đây Hả Cho tôi ly cơm nhắc được rồi Dạ được Ok sao chứ Ý Mộng Ý Mộng Cô đi đâu vậy hả Cô biết là tôi kiếm cô cực khổ lắm không vậy Tôi không phải là Ý Mộng Anh như làm người rồi Cô đừng có nói chơi vậy Cô phải là Ý Mộng vậy cô lại đi Tôi tên là Mộng La Và cái bi bar này là của tôi đó Cô Tiện phải là Ý Mộng hả ừ. Cô không phải Ý Mộng thiệt hả Tôi tưởng rằng chỉ có những người trai trẻ không có kinh nghiệm Họ mới dùng phương pháp cổ lỗ như vậy để làm quen với con gái chứ không ngờ đàn ông lão thành như ông Mà cũng còn dùng cách này để làm quen với con gái nữa chứ Đâu phải Tôi đâu có như vậy Chú lão thành hả Tao lão thành Mời ngồi mời ngồi Ờ xin lỗi nha Có thế nào cho tôi coi dưới nách cô được không Bấy lâu nay Tôi cảm thấy khi người đàn ông có râu Và có cái bụng phệ Lớn hơn khoảng 40 tuổi mới là người có mùi đàn ông <laughs> Không có giống như những chàng trai thanh niên Mặc áo sơ mi màu mè sặc sỡ Lại còn đeo đồng hồ có hình nữa Không có chút mùi gì đàn ông gì hết Đúng như vậy rồi, <laughs> đúng vậy Nè, anh thích uống cái gì đó Để tôi đãi uống Tôi muốn... À... Nè, tôi uống ừ. Anh hãy kêu dùm tôi hai ly tequila đi Làm ơn Đi mau đi Ờ à. Ông à Ông muốn uống cái gì vậy Hai ly tequila Dạ <laughs> Tuyệt thế đại dâm tặc Tôi cũng thích nghe ca nhạc à, à, Phải rồi phải rồi Cô Mộng La nói là không được khỏe ở trong mình Để ta đưa cô đi về trước nha Mày ở lại đi mày muốn làm gì thì mày làm ha <laughs> Mày làm gì vậy Muốn giật nghệ tôi Người ta nói không phải là mộng là mộng la đó mà có cái chữ mộng là không có nên giật đâu ờ mộng gì là là của mày hết sao vậy còn tao chỉ nằm mơ hay là sao hả năm nay tao đã bốn mươi mấy tuổi rồi mày phải biết là kính lão đắc thọ chứ nè mày tránh ra đi <laughs> tụi mình đi ha <laughs> cẩn thận nha hey. à, lên xe đi bye bye giờ đây chỉ còn một mình mình đứng đây lòng tôi cảm thấy trong vắng tiếc núi xót xa tan nát trong lòng đồ mắt uh, dịch uh... anh kêu tôi hả phải chào anh làm cái gì đó tối hôm qua là không có chịu ngủ Bây giờ mới sáng thôi đã la um sùm rồi Có chuyện gì chứ Tôi xảy không muốn nói ra đâu Nhưng mà bây giờ không có cách nào nữa Tôi đã cùng đường rồi Tôi không thể nào không nói cho anh nghe được Hồi hôm chú ba giật con đào của tôi Giật bạn gái của tôi Ông ấy háo sắc từ trong bụng mẹ lần mà Vô lương tâm Không phải là người Anh đang nói gì vậy Anh lừa gạt tôi đó Anh nói là đi tìm tin tức của Long Ngũ Rốt cuộc anh lại đi ghen tương với người ta Sau này đừng có nói chuyện với tôi nữa nói cho anh biết Anh nghe tôi nói nè Nghe tôi nói đi Nè Anh nghe tôi nói đi mà Lần này Rất là quan trọng đối với tôi Là mối tình đầu của tôi mà Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hôn được lên má của con gái đó Tôi nói cho anh biết nha Ở đây là Anh đừng có nói tào lao với tôi nữa Tôi nghĩ trong vòng nửa tiếng đồng hồ anh không nói chuyện chắc anh chết quá à Anh nói sai rồi Tôi không có chết được đâu Nếu trong nửa giờ đồng hồ anh không có nói chuyện Anh muốn gì cũng được hết Được rồi là anh nói nha Tôi cái anh lần này Nếu trong nửa giờ mà tôi không nói chuyện á, Thì dẫn tôi gặp sư phụ nha Được được Đấy Hay da, té ra là hai bậc thanh hư rồi hèn chi ta không bước lên Hừm, Muốn chơi tôi không có được đâu Cần gì thì lên tiếng nha ừ? Làm gì đó Không cần à ừ, Không nói thì mặc kệ anh chỉ nguyện một đời yêu một người là la la la la la la la Tránh ra à, Yêu một người Ê, Tên à Tên à, ờ, Cái thằng đi đâu rồi Tên ơi anh đó à làm gì đó tặng sao giết chó à tên tên ơi Hey dạo nhỏ, có thấy tần tinh không? Coi chừng đấy nha Hey, mày không sao chứ? Hey, mày nói tục hả? Tao có làm gì đâu, tao sao mày nói tục? Chú nói đi Tối qua chú đi đâu hả Đi nhà Mộng La Đi lại nhà của Mộng La làm cái gì Tôi ăn bánh trứng gà Chỉ là ăn bánh hột gà thôi hả Còn còn nữa Còn cái gì nữa Hả ừ, Uống trà sữa Chỉ là vậy à Thì vậy thôi Mày mát rồi sao Tao đâu nói Mộng La không phải là ý Mộng Đã nói là có chữ Mộng là không có được mà Sao không được Hai chú cháu không được sao Tao muốn thương lượng với mày Mày sang phân nửa công năng này về cho tao Được không Sang phân nửa cho chú Chú ăn nhiều quá loạn ốc rồi hả Công năng đặc dị có ba điều cấm kỵ Thứ nhất là không được dùng để kiếm tiền mua vui Thứ hai là không được gian dâm phụ nữ Đàn ông thì sao Đàn ông thì được ừ, Tao không thèm Thứ ba chưa tản công không được nói tục tiểu Nếu mà phạm cấm kỵ công lực tiêu tan Bởi vì công lực của chú là do tôi truyền dạy Nếu như mà chú phá giới Thì kể cả tôi cũng bị tiêu tan công lực Mày đừng có lo Tao trổ tài xong về đây tao trả lại công lực cho mày Khoan đã Cái gì Tại vì chú mới vừa có công năng đặc dị Cho nên phải làm một cái gì thí nghiệm mới được Tuy rằng là công năng đặc dị Không phải là ai cũng đều có được Nhưng mà chú phải nhớ là Dù là chú có được Cũng đừng làm phách kiêu căng Tao không có đâu Tiếng nói của chú kiều căng lắm Không Ê mau đi Đạp đi Ờ à, chú bị Sao hả Tại sao không được vậy cô nói là không được nữa Gạch bể hết rồi kìa Nhưng mà tao chảy máu nè Thì phải rồi Tôi đập mạnh vậy mà đầu ai lại không chảy máu chứ phải không hả Cũng phải Sao mày nói làm thí nghiệm thì phải rồi tôi muốn thí nghiệm coi gạch này có cứng hay không mà cho nên mượn cái đầu của chú để đập gạch thôi ừ. thiệt ra thì cái chuyện này đâu có dính dáng tới cái đầu của chú đâu à chú đi cô gái đi mày mà không di dấp tới cái đầu tao bằng không đập vào cái đầu tao chết rồi làm gì phải đập vào đầu của chú này Anh Đạt à, anh đó hả? Vô đi ngồi chơi ừ, Cảm ơn, cảm ơn À, ăn đi, ăn, đi, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên ha, ờ, tự nhiên Tại sao có nhiều người ở nhà con bán hột gà vậy? À, thì bọn họ là khách khứa trong ba của tôi đó Thường thường họ tới đây để tán tôi thiệt là phiền lắm Bọn họ chỉ có ý và họ có nhiều tiền Đuổi họ đi ông đâu có chịu Để tôi đuổi giùm cô Không được Nếu như đuổi bọn họ đi thì tôi hết làm ăn gì rồi Đúng như vậy À phải đó Hôm qua anh có cho tôi biết là anh có công năng đặc dị gì mà Phải rồi Vậy đề nghị anh hãy cờ bạc với bọn họ Ăn hết tiền của họ đi Để cho bọn họ đừng có làm phách nữa Vậy hả Nhưng mà số tiền ăn được đâu có thể đem xài Mình không xài là được rồi Ok Tin à Tin Qua đây Gì vậy Xem nè Học trò của thần bài sáng lập thuyền cờ bạc từ thiện Tên là thần bài Ngày mai sẽ họp báo chí Chắc là cái thằng giả mạo lần trước rồi Sao lại làm vậy chứ Tôi nghĩ nó muốn lợi dụng cái tên của sư phụ và tôi Đi gạt những người giàu có Tưởng là làm việc từ thiện Rồi nó sẽ dùng cách gian lận để mà gạt hết tiền của người ta Như vậy cũng được sao Nè Nhân dịp tuổi đang hợp báo tụi mình lên dẹp mặt tụi nó đi Không được đâu Thân thế của tụi mình như vậy lên trên thuyền Không có ai tin tôi là Đỗ Hiệp anh là Đỗ Thánh Nếu đến lúc đó cần thiết phải cờ bạc Tụi mình cần có tiền vốn Phải đi kiếm tiền mới được Đi đâu kiếm Tôi có một người bạn mới sòng chứa Nhưng cần anh tiếp tay Nè Mày đứng chờ ở đây nha Khi mà nghe tao la lập tức đi bắt cảnh sát Được rồi đại ca không phải Michael Anh Chính <laughs> Anh Chính Ê dao nhỏ Sao với mặt lâu vậy Trốn nợ hả Đâu phải tôi về đại lục để làm thương mại thôi Ê đồ khốn nạn mày đuôi sao không thấy tao hả Nó là em họ của tôi đó Nhà đại xí nghiệp rất là nhiều tiền Tụi mình chia hai bằng nhau Gạt lấy tiền của nó nha Ê lần trước là anh họ bây giờ là em họ lần trước sẽ giúp thu hết anh họ mày rồi Đâu phải, anh coi bộ tướng của nó kìa Còn ngu hơn là anh hậu của tôi nữa <laughs> Anh bạn, hỏi gì vậy? Áo à, tôi Hồ Quỳnh Tôi hỏi anh mà Anh hỏi tôi là Michael Tôi hỏi anh đó Michael Jackson <laughs> Ê, em họ của mày thật cẩn ngẩn đó Phải rồi, phải rồi <laughs> à, à. Chơi ra hay là chơi bài cậu trước Để coi coi Sao trùm cái mền lên bàn vậy bộ sợ bàn lạnh hả Thắc mắc chưa nhiều Vậy không được sao Anh chơi cái gì đi Tôi muốn đánh phé hey. wow. ừ. Coi, đẹp trai dữ chứ ừ. Ừ. Anh đoán coi có phải họ cùng cho một người mẹ sinh không hả Cũng hơi giống Nè Mọi người lấy ra 500 ngàn Tôi chia bài ừ? hai phe <laughs> không phải đánh <laughs> bốn tấm <laughs> cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn hôm sau tới chơi nữa nghe Wow, anh giỏi thiệt đó Ăn nhiều tiền như vậy Tôi có phần nghi không đó Có, ừ, lấy xài đi, ừ, lấy xài đi Anh Đợt à Anh có sao hay không Làm gì vậy <laughs> Xả láng đi Tôi đã thề rồi Không có cho ai trước mặt tôi nói cái tiếng xả láng đâu Ê, chạy xong chưa? Chà tới chà lui cũng vậy thôi Tôi theo anh Khoan đã, khoan đã Cho tôi coi trước đi Sao anh mồ hôi nhiều quá vậy? Tôi biết, lau cho tôi đi Cảm ơn nha Đại ca là Báo cảnh sát Chuyện gì Đâu Ờ, đâu có gì. Đột nhiên tôi không được ổn Anh là đồ đại thường bài mà Biến tấm bài ra đi Cái chiêu này tôi không có chắc ăn được Ừ Nhưng mà tôi còn một chiêu lợi hại kia lắm Nè Ờ Xem cho kỹ nha Để anh coi lại cái Ừ. <laughs> Được tôi theo Theo gì theo chứ Anh lớn tôi sao Anh giỏi đó Vậy tôi không theo Phải rồi Tất cả đầu hàng tôi phân nửa đi có chịu hay không hả? Hả? Phân nửa? Cái gì? Ờ, chịu, Chưa có chịu, chịu, thua phân nửa Cái gì? Chịu, chịu. Kỳ đại đây. Ờ, nè, nè, nè, nè, Không có được đâu. Ai đầu hàng thua phân nửa, chơi trận đâu có lệ vậy. Ở ờ, trận chơi như vậy sao? Ê, anh điên rồi hả? Ở trận là ở trận ở đây là Hồng Kông. Tôi ở Hồng Kông á, chịu thua là phải thua phân nữa hả phải không ờ. Ờ, ờ. phải phải phải à, phần nữ của mày nè con này của tao cho mày chút đỉnh nha Ê, của tao à, cho mày chút đỉnh nha sao vậy <laughs> nè ngồi chơi nha tôi có chuyện gấp đó nha tôi đi với anh đâu vậy Ê, nè nè nè ăn là muốn chạy hả chơi một chạy nữa đi phải rồi chơi một gián nữa chỉ là gián ván nữa thôi nha hôm nay cũng hên lắm à Sao đây Anh quyết định đi Biết rồi Tôi muốn mất thời giờ nữa Xà Lan Tôi theo Tốt lắm Tôi theo Tôi cũng theo ờ giỏi <laughs> thiệt giỏi thiệt tiếp tục chia bài đi được được được khá lắm bạn sẽ có anh hùng càng đảm lắm ha <laughs> Ê. chia bài nó đi hả Chia bài đi chứ Chà tới chân lũ quay à Thiệt là phiền phức <laughs> Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi À Để tôi coi kỹ rồi hãy nói nha Ồ. Ờ, oh. Ở đây có điều lệ đầu hàng thua phần nữa Sao kỳ lạ quá vậy <laughs> Phải đó Phải vậy không À phải rồi Ở đây như vậy đó Ai đầu hàng thì chịu thua phần nữa Tôi đầu hàng tôi thua phần nữa ha Phải không phải không phải không Đầu hàng đi Lại đầu hàng nữa Lần này tao quyết không đầu hàng Không lẽ gián nào cũng lớn hết sao Một trăm mấy ngàn đó thôi Thằng này chơi nổi mà Lật bài ra Mau lật bài ra đi Chú hai à Cái gì Chú đẹp trai như vậy Đừng có làm hại người khác mà Thua phần nữa thì được rồi Tao thích vậy làm gì tao Anh bạn bộ điên rồi à Đúng rồi Tao tên là thằng Tiêu Điên đi Các bạn Lật bài xem coi Lục ra Lục ra Lục ra Cảnh sát Đứng yên nha Đứng yên Đứng yên đứng yên Chuyện gì đó ông sếp Tôi đề nghị các anh đến cờ bạc Cờ bạc chỉ là đánh mặt trượt thôi à. mấy chục người mà chơi một sòng mặt trượt à <laughs> nè anh làm gì đó sếp à tôi lạnh quá sếp à uh, sốt rét rồi ông sếp à bộ bài không đủ số có tiền không không next time you play mahjong very quietly let's go hey, wow. bravo, bravo, hey. thằng kia giang này tao ba tắm rồi tấm tẩy của tụi mày đã mất rồi bây giờ chỉ thấy có một phái ách mà thôi ừ. Ê. Coi nè Coi đi Con ếch đó Là ba tấm ếch đó Ý Anh làm gì đó Tôi cảm thấy là công năng đặc gì của tôi tự nhiên tan nát hết Tại sao lại như vậy Chắc là chú ba phá giới cho nên mới liền lị tới tôi Chết rồi ngày mai phải tham gia buổi họp ký giả nữa Nếu như phải cờ bạc tôi đâu có giúp anh được Không sao đâu tôi không thành vấn đề Tại sao đột nhiên lại chóng mặt như vậy à, Đâu phải Bởi vì công năng đặc dị của tôi có khi à. Tại vì anh ta đã mất hết công năng đặc dị Ê Các chú muốn làm gì Tôi đã mời được cao thủ có công năng đặc dị ở đại lục Tới đây đối phó với Đỗ Thánh Anh cho tôi biết nếu anh phạm giới dùng số tiền để ăn bài Thì công năng đặc dị sẽ tự động biến mất Hai chú cháu anh đã bị chúng tôi gài bẫy rồi <laughs> cái bọn khốn nạn tụi bay anh Saddam anh đừng có giết người chỗ này nữa nha tôi rất thương cô tôi không hại cô đâu hạt bao bắt nó về Những chuyện mà anh giao để cho tôi làm tôi đã hoàn thành tất cả rồi Trả tấm giấy nợ lại cho tôi Dễ vậy sao Cả vốn lẫn lời còn thiếu tôi hơn 2 triệu Cô đừng tưởng hình dáng cô giống ý mộng thì đáng giá 2 triệu bạc đó Vậy là anh không có giữ lời hứa Có chứ Nhưng mà tôi muốn lấy lại chút ít tiền lời Pha nước cho tôi đi tắm Anh là lập tức đi về ngay Cô đừng làm bộ nha Tôi muốn lấy cô gái nào không bao giờ không được Đồ hèn Gái nào mà không phục tùng tao Thì tao không có hứng thú Lúc nãy cô đánh tôi Trừ tiền công cô làm việc cho tôi Còn hai triệu bạc đó Trong một tuần phải trả Trừ khi cô lên thuyền cờ bạc ngủ với tôi ba đêm Suy nghĩ đi ừ? <laughs> Rất cảm ơn sự giả lâm của các bạn trong giới báo chí Sư phụ tôi thần bài cao tiếng chỉ dạy tôi thiết lập con thuyền này Mục đích là cứu trợ sự bần cùng trên thế giới Nhưng vì không muốn xúc phạm đến pháp luật của Hồng Kông Chúng tôi định trước khi khởi hành Sẽ đi vào Công Hải Để cho mấy trăm vị quý tân mà chúng tôi thành thật mời đến Được trải qua một ngày thật vui vẻ rồi sẽ trở về Hồng Kông Cùng với tất cả những lợi ích mà con thuyền này nhận được Sẽ được quyên vào các công việc từ thiện Bây giờ tôi xin dán mang hình tượng của thần bài Người đứng trước mặt các vị không phải là đội hiệp Tôi đây mới chính thức là đội hiệp Anh bạn Xin đừng có phá đám Vì sự nhẫn nhục của tôi có hạn định Anh nói anh là đệ tử của thằng bài Ok Như vậy anh có biết đổi thằng ở chỗ nào hay không Anh có thể liên lạc với ông ta hay không Thằng bài đang trên đường cho du thế giới Mấy hôm nay kiếm ông ta không được đâu Anh nói láo Thằng bài bây giờ đang ở Ba Tây Tôi có thể đứng trước mặt đám đông Trực tiếp liên lạc với thằng bài Tới chừng đó tôi sẽ biết ai thiệt ai giả Được Nếu thiệt giả đâu có sao nữa Lập tức nói điện thoại quốc tế trước tượng thần bài Thuận lợi như vậy coi chừng là nó có mùi gì đó Nếu muốn biết ai thiệt hay giả Tốt nhất là chơi một canh bài đi Quả thật là đổ hiệp Tất nhiên là sẽ thắng Anh dám hay không Anh uống gì Ê Khỏi cần mất thời giờ nữa Chúng ta bắt đầu đi Được Di tính bắt đầu phân tách tuần tự Dạ Di tính phân tích 33% là năm, 34% là bảy, 15% là già, 18% là bồi Căn cứ chưa đủ, tạm thời chưa phân tích được đó là tấm bài gì 100 ngàn một mũi thuốc mê cho nó đi tính phân tích 65% là 7 35% là bồi Không phải 7 thì là bồi Bài anh đọc thiệt Tôi nói một đồng Vì anh đã nói bài tôi rất độc Tố xả lãm <laughs> Chắc ăn vậy sao Sợ tôi hả dán bài này tính bài tính ra tiền Anh cũng là sẵn Vậy tôi có hai phá Không đi theo anh đâu nhưng tấm tôi rất là ngoan cố Tôi theo Lật ra có hai phái của tôi Xong lật bài đi <laughs> Anh muốn thấu ký hả Hình như là nó ngó thấy bài của anh Tôi biết Vì vậy tôi mới là đồ đệ của thằng bài Còn hai anh Đúng là bị bọn Anh nói cái gì Tin à Không thể gì Nó không thể đoán được đâu Ở đây chắc chắn là có máy giám sát rất tinh gì Điện thoại đã chuẩn bị xong chưa Tôi biết anh không chịu thua đâu Để coi anh gọi điện thoại như thế nào Ở đâu vậy có người nói chuyện chưa Không có người nghe <laughs> Không có người nghe Hôm qua tôi điện thoại cho anh nuôi tôi là gốc ba chốt Cũng không có người nghe <laughs> Bây giờ sự thật đã chứng minh rồi Đó Chơi bài anh cũng thua Gọi điện thoại cũng không có người nghe Hai anh mới là kẻ bị bột vô liêm sĩ Lập tức đi về đi Nhưng mà Ngày mai mới chính thức ra khơi Các anh muốn lên chơi vài bàn Thì cũng không sao đâu Con người tôi rất trọng lượng Và không hẹp hòi đâu Đi Sư Huynh à Mưa lớn vậy rồi mình vô nhà đi Sư huynh Mặc kệ tôi Ngồi ở chỗ này dầm mưa cũng tốt lắm mà Để cho tôi được tỉnh táo lại Suy nghĩ kỹ tại sao hôm qua lại trúng cây nó Chuyện này đâu có phải tại anh chứ Chẳng qua là thắng không nổi những máy móc điện tử thôi Bây giờ tính sao Biết tính làm sao chứ Tiền đã thua hết rồi Sư phụ của tụi mình lại kiếm không có được Ngày mai người ta sang một số tiền kết xù Còn tôi thì ngồi nhìn nó bôi nhọ cái tên tuổi của thằng bại Chơi nữa chưa chắc thua đâu Ngày mai mình chơi nó thêm dáng nữa đi Tụi mình không có biết xấu hổ hay sao hả Ngày mai còn lết đầu tư đó Cho nó nhục mà một lần nữa hay sao Bây giờ toàn thế giới tự nhận rằng nó là đối hiệp Nó mới chính là đệ tử của thằng bài không phải là tôi đâu anh có biết hay không hả Đỗ Hiệp Đỗ Hiệp Đỗ Hiệp chẳng qua là cái tên thôi mà Tôn là Đỗ Thánh đây Đâu có gì đâu chứ Cũng là cùng ngồi danh ở đây vậy Nếu như mình thằng dao nhỏ anh không gọi là Đỗ Hiệp Thì anh không biết cờ bạc hay sao Tôi biết Biết cờ bạc Nhưng mà sòng cờ bạc của nó đều có cơ quan hết Nếu mà anh có công năng đặc dị Thì anh có thể giúp tôi Nhưng bây giờ anh không có gì hết mà Tụi nói lời hại thiệt Nhưng mà mình phải tìm cách chứ Tôi không tin là đó là thua máy điện tử đâu Phải có thể là thắng được máy điện tử Chúng ta còn biết suy nghĩ nữa Nhưng mà chúng ta đã hết tiền rồi anh có vốn hay không hả Tôi có Bao nhiêu Đồng 25 sen Vậy được rồi Bây giờ tôi bái sư không thành Chú ba lại ở trong tay tụi nó Bây giờ tôi phải làm sao đây chứ Tôi cũng không biết làm sao đây nữa Lâm ngữ cũng lọt vào trong tay của tụi nó Tôi lại không có thể qua ba tay kiếm lại sư phụ Anh nghĩ coi tôi phải làm sao đây hả Anh dạy tôi đi Hai anh có phải là đấng Nam Nhi không Anh nói cái gì Bây giờ dân Kuwait chúng tôi đã mất cả nước cả nhà rồi Chúng tôi còn chưa sợ Anh coi nhớ cái gì đây Ngày mai tôi sẽ trở về bên Kuwait Để quyết sinh tử với thằng Saddam Coi các anh kìa Ngồi ủ rũ như vậy Hèn nhát dân tộc của các anh thật là vô dụng Đúng vậy Anh ta nói rất đúng Có nhiều việc Người ta phải quyết định đi làm mới được Ờ à, Bây giờ chúng ta không còn gì hết Sao gì tôi nói chứ Được, được. Quyết định đấu tranh với nó Mình lấy dao nhỏ cưa cây lớn Sư huynh, mình lên đường Xin lỗi nha Là cô hả? Sư huynh Chị Quynh à Dao nhỏ đâu Hồi nãy anh đánh tôi một cái Bây giờ không thấy đâu nữa Có lá thơ kìa Có lẽ là anh gửi cho anh Anh tin Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Tôi quyết định dùng lại thân phận của Trần Giao nhỏ Lên trên thuyền quyết sinh tử một lần với Sa đà. Anh đã mất hết công năng đặc trị rồi Đừng có theo tôi Bởi vì chúng nó thật nguy hiểm Rất vui mừng được quen biết một người bạn như anh Nếu mà tôi còn sống trở lại Tôi sẽ cùng anh uống một ly rượu Bảo trọng Giờ nhỏ nói cái gì Một mình ảnh lên thuyền rồi Sao cô tới đây vậy Tôi ở tầng Gia bà nhận được tin của hình cảnh quốc tế Họ nói là bọn bị bợm đều tụ họp ở chỗ này Tôi biết là tụi nó sẽ đối phó với Đỗ Hiệp Về tới nhà Giao nhỏ và anh tôi đều mất tích Tôi kiếm đã hai ngày rồi mới kiếm được anh Anh của tôi ở đâu Chú bà của tôi và anh cô bị bắt lên thuyền hết rồi Vậy mình lập tức đi mình đang được hai trăm mấy triệu rồi Mới chơi hai tiếng đồng hồ Mình đã ăn gần hai trăm triệu rồi Cơm mồi hôm nay có thể ăn 40 triệu Thưa ông Ở đen mà không bị chính tề không được vô Thế nào mới là chính tề hả Ít nhất phải thắt cà vạt Tôi có đây nè Xin quan Kinh Trần Võ Nhỏ quan Kinh Nè Hôm qua đã thua sạch bách Hôm nay lại lướt tới đây nữa Thiệt là phục anh Không Tới đây chơi cho vui thôi mà Được Lát nữa cuộc chơi phé từ thiện Tôi sẽ đích thân xuống chơi Nhưng mà vốn phải ít nhất là 3 triệu bạc Mỹ Kim Hơn 20 triệu đồng đó ha Ôi phải rồi Nếu như anh có vốn như vậy á Tôi nhận liệu quan Kinh anh Tôi không có Vậy thì không thể giúp được anh <laughs> Anh được mà Nè như vậy đi Cho mượn một cái chip 10 đồng đi 10 đồng? Ừ 10 đồng mà muốn ăn hai mươi mấy triệu Anh nói giỡn hả? <laughs> Thiệt à Vậy anh cho mượn hay không hả? Cho mượn Tôi rất thích giúp đỡ người ta Cho anh mượn hai chục Ồ, ờ, xin lỗi nha cái lần tôi hồi đạo Cô sẽ không được đâu Cảm ơn nha Cần kêu đại quân không? Không cần Để nó chơi một lát nữa cảm ơn nha tài đặt xong rút tay ra khui đây anh giỏi thiệt một trúng năm mươi anh cũng mua trúng đó chỉ là may mắn thôi Của tôi đó Có thiệt Màu xanh cũng hơn với tôi đó Cho anh Chơi thứ khác đi Sao nhiều người đặt player quá vậy Được Đặt băng cờ Chơi đấu lập coi <laughs> Vậy cũng có bài xem hả Được Đặt thêm một ngàn tư coi Để xem coi sao Vì tính phân tích 55% là 2 38% là đầm 7% là chính Xem bài đi Anh coi đi Player thật là lợi hại ha đã 9 điểm rồi Nhưng mà không sao đâu tôi cũng vậy ừ? Cái và con được 9 điểm Quê Đấy Rất ít khi người ta được hơn lắm Thế nào cũng về một lần nữa mà Để chỗ thay cho tôi Coi thử đã Di tính phân tích 78% là ít 20% là 4 2% là 10 Một là nó chính Hay là hai Hay là 8 Cho nó số 6 Cho nó ăn cái 100 đồng Dạ Mở 6 điểm cho nó 6 điểm <laughs> Xin lỗi nha hai con 8 Cũng là 6 điểm Sao lỗi như vậy <laughs> tôi có một thói quen Là khi mà xem bài tôi rất thích để tâm sự răng ở trên lá bài Kế đó tôi muốn con gì thì sẽ ra con đó ừ. Những người ở bên cạnh con tưởng là tấm mắt nữa ừ? yeah. <laughs> Không có chơi nữa đâu đã hơn 100 ngàn đồng rồi 100 đồng ở chỗ đó cho anh đó nha ok ừ. <laughs> Cái thằng khốn nạn Đoán thử coi dao nhỏ chỗ nào Gì hỏi Nó sòng bạc đó Lập tức đi kiếm ảnh Bây giờ mặc kệ năng hay là thua Cô giúp không được đâu Điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm chú ba của tôi và anh cô trước đi Ừ Vậy mình chia nhau đi kiếm Chỗ này có người canh gác Chắc chắn là nơi giam giữ chú ba và làm ngủ oh. mộng la Cô là mộng la hay là ý mộng Tôi là mộng la Tại vì anh Saddam biết là anh rất thương mê quỷ mộng Nên đã bắt tôi phải giả làm ý mộng Dục anh và chú ba Dùng một phương pháp đặc biệt Làm cho công năng vật dị của anh tăng mất Thì ra là cô Xin lỗi nha Tại vì Saddam ép tôi làm như vậy thôi Như vậy sau khi bắt được chú ba của tôi Cô treo ông lên để mà đánh đập Túi bớt gần tay gần chân của ông Sau đó là rút ông tài ra Lấy muối sát vào vết thương Và lấy xích rửa mặt không vậy Không có như vậy đâu Sao cô lại nói không có vậy Ông làm công lực của tôi tiêu tan hết Sao họ bắt ông không đánh ông vậy hả Cô làm việc gì kỳ vậy chứ Ông ta là người rất tốt Tệ nhất là anh chàng Sa Đam đó thôi nữa là con nuôi của Đỗ Ma Trần Kim Thành Lần này tới đây đối phó với anh và Đỗ Hiệp để trả thù cho cha nuôi của nó đó mà Tại sao cô lại giúp tụi nó Tại tôi thiếu tiền của nó Ê, Thiếu tiền người ta thôi sao không nói với tôi chứ Tôi thiếu nó hơn 2 triệu bạc luôn mà Như vậy thì có thể nói giàu nhỏ mà Sau đó thì nó lại muốn Nó muốn sao Hả ừ, Tôi ngại không thể nói ra được Cái gì tôi lập tức cắt đứt gần tay người chân của nó tiếp từ đó tôi lấy đường mật chát lên chiếc thương của nó bỏ nguyên ổ kiến lửa xuống cho kiến lửa cắn nát chiếc thương của nó ra luôn tôi lẻo lét ra luôn không được ở qua lực nó có mời được một cao thủ số 1 có công năng đặc dị tên là đại quân tới đối phó với anh nữa kèm một cái là bây giờ công lực mất hết rồi nếu không không sợ nữa đâu Nhi làm sao mới có thể khôi phục lại Lần trước có là mất hết rồi Có thể khôi phục lại được Có nghĩa là khi tôi gặp cô ý Mộng Chỉ gặp cô ta là được sao Không phải Vậy thì thế nào Còn phải còn phải cái gì Còn phải Còn phải cái gì Ờ Tôi ngại lắm Nói ra không được Có phải là như vậy không ừ. Nhìn cảm giác ra sao Chịu đựng được đi tại đi để đi đi mà chắc chắn là tài mà trả đi lấy đi tôi nghĩ là xỉu nè, mà tôi đó kia đi tôi trắng ê ừ. quên kia đi ê thì lại xui quá đi đi tại ở ngoài họ bắt tôi thắt cà vạt đó mà <laughs> làm ơn cho cây thuốc đi da da da da da da da da da da đi da da da da da da da. Nè nè. Hả? Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi. Chuyện gì vậy? Ôi da, ta điên đó mà, ta điên đó mà. Ôi trời, con cái mặt kia kìa thấy ghê quá à, thôi tránh ra đi, tránh ra đi ghê quá à. Coi kìa, làm gì vậy? Ê, dạ thiệt. Chuyện gì? Gặp phải cao thủ Thằng chột mất hả Ừ Đừng có giận nó Hồi nãy nó dùng công năng đặc dị Đã làm cho tôi có tưởng Công lực của nó giỏi hơn tôi Nhưng mà đừng có sợ Công lực của tôi đã phục hồi rồi Sao vậy Là lực lượng của tình yêu Chùi nó đi Khoan đã Tôi muốn ngửi cái mùi môi son chút nữa một hai ba sáu điểm, điểm xỉu Anh biết tôi biết Thằng cha trục mắt đó cũng biết nữa Nhưng sẽ không có ích gì đâu Dưới bàn có một cái nút Anh ta chỉ cần đạp vào cái nút đó Thì sẽ có sự biến đổi Tôi mua tất cả xỉu Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy? Ờ, Chuyện gì vậy? Không biết tại sao tự nhiên vậy chứ ngươi thì ta thiệt về Bây giờ đã nát hết rồi Tức là không có được một điểm Không được một điểm tức là xỉu Tôi thắng Nè Làm gì vậy Chúng ta đã thắng rồi kìa Không có gì Chuyện gì Không có gì mà Cho tôi coi đi Nè xoay qua đi Hả <laughs> Tôi đập nhầm cái mũi rồi Có đau hay không hả Đau lắm Thôi đừng có khóc nữa Ờ như vậy mới là ngoan chứ Các gì có gì Kênh bạc này có chút vấn đề Tôi tuyên bố vô hiệu quả Lấy lại tiền chơi đi được lên lại đi lên lại Lên lại Lên lại Còn 5 phút nữa cuộc thi đua chơi phé từ thiện sẽ bắt đầu Tôi thấy 3 triệu bạc này của anh không thể biến thành 25 triệu bạc nữa đâu mắt cứ để phá đám tụi mình hoài gì khó xử lắm nữa hay là tụi mình như vậy à tụi mình ừ, vậy như vậy là chắc ăn rồi tôi đặt một triệu dán sao đặt một triệu đồng dán này nghỉ sơi đi Sao chạy chị cho mệt vậy Anh chịu nổi không hả Làm ơn đến nè Nước sôi nha nước sôi nha Đến ra đi <laughs> sao, sao chạy mà chạy Ờ phải ha Ha Sắp tới giờ rồi Tôi đã hết nha Cảm ơn trong 7 điểm Lần này không có làm mất mặt sư phụ Thiệt là hơn. Cái 8 điểm cái ăn Hey, anh giả làm đàn bà coi cũng dâm đảng lắm đó Ông sao đang Xin lỗi nha Tôi đã thắng được 25 triệu bạc rồi Như vậy tôi có thể tham gia cuộc chơi phé từ tiền rồi chứ hả Bất cứ người nào có 3 triệu bí kim Đều có thể tham gia ừ. Nhìn lên trên coi Chà Cực trái gì mà lớn dữ vậy hey, Ghê gớm thiệt Ê, đi mau nè nè, nè, chuyện nè, gì không ờ, vô được đâu. đâu nè ra ngoài đi tại sao vô không được không vô được đâu ra ngoài đi nè nè nè nè mấy người này là bạn tôi vậy là ai tôi là bạn của ông chủ anh ông quen với ông chủ tôi sao ông chủ anh là bạn của tôi rõ chưa rõ ông chưa chủ của tôi là anh tôi mà đi rõ chưa nè chú quan dịch mặt nữa đã ở trên bàn cờ bạc mình phải quan minh chính đại thắng thằng salam một lần hả anh Long Cửu đâu Ờ, cũng mới vừa cứu định anh Đạt về đây đó Bây giờ đang đi cứu Long Ngũ Được được 3 triệu Mới hiệp đầu tiên anh đã xa láng Tôi nghĩ là anh không có tấm nào lớn hơn tấm bài của tôi đâu Mới hiệp đầu tôi không sợ anh dội dẫm đâu Tôi theo Tôi không muốn bỏ cuộc đâu ừ? Chúng ta đi thêm 2 triệu bạc <laughs> Tôi thêm 5 triệu nữa Rất may Không lâu cho tay anh Chị ba đi Tôi có 389 Xin lỗi nha, là Thùng tấm tay là già, sao dám xa láng anh chưa có nghe nói là có tấm già là chắc ăn đó hay sao hả Nếu tôi có một phé nào cũng lớn hơn anh đó Lại có thể còn một loại bài tốt như vậy mà không có chịu xả láng còn cờ bạc làm gì nữa Đà đà đà đà đà đà đà đà đà Sư huynh là tắt tang Sư huynh là tắt à, tang Tắt rồi tắt rồi Tắt rồi Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi Thắng rồi, thắng rồi Ngọc thử, ngọc thử, ngọc thử Chỉ có hai người chơi thôi, không nhộn nhịp đâu Đại quân Dạ Lấy tiền ngồi xuống đó Dạ Như vậy thì sư quân sư đệ của tôi cũng phải ngồi xuống rồi ờ, <laughs> tôi phiền anh đó Tôi muốn đi ủng hộ thôi Sao được Bây giờ chướng ngại duy nhất của mình là cái thằng chuột mắt Nếu nó mất đi công năng đặc trị nhưng anh còn có Thì tụi mình chắc ăn đó Ờ à. Có cách gì hay không Ờ à. Ờ à. Vậy nha Ờ à. hay chà Mới ngồi xuống lại có bài lớn đi chơi làm gì Vậy đợi trước ba trăm đi ba triệu đồng Theo theo Dũng cảm thiệt Thế nào Không thành vấn đề Tôi cho anh kêu bảy triệu đồng Xả láng đó tôi cũng sẽ láng theo theo Tôi nghĩ hai người này đã hết tiền rồi Ở đây tôi có 20 triệu Tôi nghĩ là anh cũng sắp xỉ như tôi Hay là như vậy Gián này chúng ta lại chơi hết nữa đi Được Tôi chơi với anh gián này 20 triệu Lật bài ra đi <laughs> ba tám năm làm sao thắng được tôi chứ anh có yêu trộm tôi cũng đừng công khai trước mặt công chúng như vậy chứ Bạn của anh như vậy bây giờ tính sao đây hả Đồ chó chết Được, coi thắng tôi thế nào Thùng có thể thắng của lũ được không vậy Anh Thùng mà muốn thắng của lũ tôi hả Vậy là ba của anh đã biến thành người ngoại quốc đó <laughs> Nếu như tôi có thùng mà còn có sảnh nữa Thì thắng được không hả Hay à <laughs> Thùng phá sảnh. Chẳng những là ba tôi có thể biến thành người ngoại quốc Mà còn có thể biến thành má của anh nữa Cho nên mới để anh ra Chột mắt giống như là vậy đó Tại sao như vậy chứ Tôi đã trả tấm tẩy của anh rồi mà Đứng im Tôi đã biết anh biến mất tấm bài tẩy của tôi rồi Cho nên trước đó tôi đã đợi tấm bài tẩy cho anh còn tấm bài mà anh biến là tấm tẩy già của anh Tình Hai thằng khốn nạn này à, à, Chưa tấn công, dám mới tục à, Lần này là tới phiên anh đã mất công năng đặc dị rồi Còn cái miệng nó kìa Cái miệng đó đó Đại quân Anh đi đâu Tôi mất hết công năng đặc dị rồi Đứng ở đây làm cái gì Các gì làm phiền các vị luôn ra đi Tôi có chuyện cá nhân để giải quyết Ê, ê, ê, cầm gì vậy hả? Chạy đi, đi, chạy đi Bây giờ mình chết rồi, chạy đi, chạy đi Bây giờ mình chết rồi Bây giờ mình hung hung Anh thì là đê tiện bị ổi Mặt dạng mày dày, vô liêm sĩ Làm gương xấu cho bọn thanh niên Làm bại hoại xã hội như vậy Rất may tao lớn tuổi rồi, không sợ mày Anh Sa Đàm Tôi coi anh không có phong độ bằng cha nuôi của anh đâu Đúng vậy Nhưng mà tôi thông minh hơn cha nuôi tôi Ông trúng kế của thần bài Chưa tới công hải đã giết người Tới công hải chưa Đến công hải rồi Bây giờ tôi có quyền giết người rồi Ra tay ờ. Ảo tưởng đó Mau lộn xuống lại Ôi ờ, dạ ờ. cứu Anh hiểm trợ em Em đừng cứ dao nhỏ đi bắn hết năm phát rồi Nguy Chỉ còn một phát đừng kéo tôi này đừng kéo tôi mà nè anh không mệt sao hả mệt chứ không biết làm sao đồ điên Ờ, đừng tưởng tao là tao bỏ ngao Quỳ nhau Hả Đứng yên Anh làm gì nữa Anh có súng hả Anh giết tôi sẽ bị ở tù Là anh dạy tôi đó mà Giết người ở Công Hải chính phủ Hồng Kông không có quyền bắt tôi Chỉ có quốc gia làm chủ chức trường này mới có quyền bắt tôi ừ, Đấu hiệp Đấu hiệp Xin ông tha tôi đi Tha tôi đi mà Tha tôi đi hả Bây giờ anh đã sợ tôi rồi hả Anh hãy nói cho mọi người biết Ai là đối hiệp Can gì can gì Tôi là kẻ xấu Hãm hại anh này Tôi là kẻ đê tiện Là kẻ giả mạo Anh này mới là đệ tử của thần bài Là đấu hiệp Chính tôi cho gian lận gạt tiền của các vị Không duy nhất tới đấu hiệp đâu Vì vậy số nợ của mộng là thiếu anh thì sao đây à, Không cần trả không cần trả không. Bộ tôi là người mượn tiền không trả à? à Nếu anh muốn trả thì không thành vấn đề Tôi trả cho cô Đi à, Một đồng hai cất rưỡi Vậy bây giờ anh khỏi giết tôi <laughs> Sáu viên đạn ở trong cái súng này đã dùng hết rồi Tôi muốn giết anh cũng không được Nhỏ nhỏ Anh còn sao chứ Ông ngủ không sao chứ hả Không sao Cô cựu Sau khi mà thuyền cập bến Báo cảnh sát giùm tôi Bắt Saddam đi nè nè nè anh đừng có hiểu lầm nha cảnh sát e ngại đồng đảng của thằng Saddam chưa có bị cảnh sát bắt hết cho nên phái tôi tới đây để bảo vệ anh nói làm gì chứ để tôi lấy lại một chút mà không được à thế nè nè ờ, ờ. nè tôi có chút chuyện muốn nói với anh qua bên này được nè thế nào nè tiền mệnh dùng công năng đặc dị thắng được đó không có thể lái sai được được. Còn số tiền mà tôi thắng được thì phải đem đi cứu tế Đúng Vậy sau này tiền mà anh ăn được do công năng đặc dị thì thu hết cho tôi được rồi Ờ à, tôi hiểu rồi Tôi thu hết cho anh và anh có rất nhiều tiền Còn tôi thì nghèo khổ Sau đó thì anh dùng tiền đó để mà cứu tế tôi Đúng vậy như vậy, vậy sau này tiền của anh là tiền của tôi, tiền của tôi tức là tiền của anh Chúng ta chỗ này Phát tài rồi ơi Are you sure? Ê Hả? No, no, no, no. <laughs> Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! 哎呦！他爹！我！哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！